Xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải nè ơi Và Duy Khải ở video này thì Khải sẽ uh, ép <clears throat> ép là lần uh, phôi uh, tím uh, 4 dòng hỏi nè Kiếm phòng thủ lý thì giam chậm như nè Khải ép mà non ghê ép công thức Y như nón sao xịt được Đúng rồi nè ép như công thức y xin nón sao xịt được <laughs> Nhưng mà lần này với cái đai lưng thì uh, theo Khải biết thì đai lưng nó khó hơn nè Chắc là Khải chắc là full thôi nè Khải cứ full full thôi nè em ơi Chứ đỡ mình như cái nón thì đơn giản quá Như cái nón thì vài viên thì tinh thì đơn giản quá Ok Hãy uh, để lại phôi <clears throat> để lại dương bữa mình ép cái nón này ở đâu ra bữa ép nón ở lại lấy đúng ta lấy thằng dương ta dương rồi đốt anh em ơi à, dòng sinh lực ok khai rút dòng sinh lực à. má như anh em báo à, à, test mấy cái nào cuối cùng đúng không như nón rồi chàng lan chàng lừa ấy. em có cái nón xấu này nay có test em không test chi ý là coi uh, nghiên cứu uh. <clears throat> ok 18 mình cũng duyên ok rút uh, rút hai khảm ba anh em cứ như cũ thôi anh em dòng sinh lực đúng không kìa sinh lực lợi em không gạ được một hai một hai hả hả cái gì cái gì một hai cái dòng sinh lực thì một một để uh, ờ, rút ờ, rút một hai phút viên rồi khảm ba khảm, ừ. Ờ, khảm một ba phút viên cho nó lên chút cũng được bốn phút viên cũng được ừ dòng sinh lực mà là em à, khốn thạch thuộc tính hiện một rút hai phút viên anh em sinh lực 150 này thêm hai bình hữu viên tiểu bây giờ đẹp trai nè cũng không đỡ đâu còn thực ra phạm trọng mấy mình thêm đi đừng có tiếc thêm hai bình của dương tiểu nha <clears throat> lộn mẹ tối nó tiếc xin lận nè Hiền nè đúng là rồi nó rớt chuyện cái giờ biết làm sao anh lực nội lực mà rồi hai bình phụ dương đại này hôm mấy hôm trước là mình ép mình rút hai hai bình phụ dương đại mình cảm ba bình phụ dương đại là lên 18 19 lít rồi nè còn biết lần này thì phải ờ, bỏ thêm hai bình phụ dương thì phẩm chất cao không nha nè nói chung là làm gì làm cứ chờ cái phẩm chất năm ra được nè chờ phẩm chất năm ra là được phòng à, sinh lượng lực chừng chục năm nào được trời ơi đủ má một trong năm luôn kìa không được rồi không được không được rồi đồ sao lại vậy ta bỏ cái tiểu rồi bỏ cái tiểu rồi trời ơi hứ lượm tiền nữa rồi áo thiệt nói chung là dòng một lên rồi không suốt nữa nhưng mà cái vấn đề là nó được 17 thì không 18 thì không cứ trải nghiệm thôi nam hiện tại cái đai lưng này 4 dòng thì nó khá bình thường sau này kiếm đai lưng 6 dòng sẽ sẽ cắt nè lúc này cái trách nghiệm hiện tại bây giờ như khải là khải không muốn ép hiện tinh không khải không muốn ép cái cái phòng chức năm này mà thôi thử đi ngại gì anh em ngại những vết bẩn anh em đó độ này thì đưa thêm hai viên tiểu vô thấy sắp mặt liền nè thì muốn chắc anh thì bỏ thêm viên ờ, thủy tinh thôi bỏ thêm viên thủy tinh đi thôi khỏi đi dùng một thủy tinh phí quá <laughs> dùng một thủy tinh phí lắm anh em ơi chắc chắn là lên rồi biết bao nhiêu rồi ờ, dùng một phí lắm đó trăm tám ok chưa rồi tiếp tục dòng làm chậm anh em <clears throat> lên dòng, nhiêu đó rồi lên 500 nói chung là dòng đó được rồi thì lên 100 anh em 100 thì Khải sẽ hút ờ, hút nhân tinh 1 đập nhân tinh 3 à, Khải sẽ hút là <clears throat> à, mấy phú duyên ta hai phú duyên một thị tinh nè, hai phú duyên một thị tinh đi cái nên ông ta thôi khỏi đợi lúc đập phụ thị tinh đi hút mấy phú duyên ta một hai hút hai phú duyên đi Hồi bữa hút uh, dòng làm chậm hút duyên ta như là một hai ba <clears throat> thôi dòng làm chậm Khải ờ, hút uh, hai phúc viên một thủy tinh đi à, hai phúc viên một thủy tinh à, ờ, hiện tinh máy ta nên nên đọc hiện tinh ba không ta nhưng làm chậm viên một thủy tinh ok theo khả nghĩ là dòng làm chậm hút một thủy tinh đi đúng rồi 18 chín là bình thường rồi nè chứ đỡ mà mát thì mình sẽ bỏ rất là nhiều cái ờ, thủy tinh này nọ vào nó rất là tốn rồi nè à, dòng ấn một này Dòng ống 1 Khải ép ờ, là làm chậm 40 nữa Nam Họ sẽ bỏ hai phút viên hai phút viên đại Và một viên lam thủy tinh để lấy phẩm chất cao <clears throat> Hay là mình đọc viên 3 em ơi Cái dòng làm chậm này mình không thể tiết được Mình đọc viên 3 đi Mình không đọc một nữa em ơi Mình đọc 3 đi mình Đọc hình tinh 3 Rút hình tinh 3 Đọc hình tinh 3 Cho tiếc cái viên hình tinh không có thua em ơi Đừng có tiếc đúng rồi Đừng có tiếc Dòng làm chậm quan trọng đừng có tiếc <clears throat> rồi nhiều khi huyền tinh 3 dê mua rồi huyền tinh 1 với hai ừ tinh một hiếm quá tinh một cái f 3 dòng sản lượng lượng hết hiếm nhất lắm em nè à, này, xem đúng cho anh em ơi à, ẩn 540 à, này hiện tinh 3 rồi à, ẩn một hỏa một thị tinh hai vũ viên rồi cố gắng phẩm chất uh, à, 78 là easy nè ok chục 7 rồi con chục 7 này thì à, chắc là khải ép này một thủy tinh với lại Một thủy tinh với lại ba của duyên là lên chắc rồi nè mà Một tinh bao duyên lên chắc cho làm chậm 40 rồi Một thủy tinh Tiếp tục duyên tinh ba Ờ một viên một uh, duyên đại hai thủy tinh ok Tiếp tục khám Làm chậm nha nam Dòng chậm ẩn một thì khai nghĩ nó dở lên thôi Không phải khó đâu Tại vì mấy cái dòng hiện một ẩn một á thì cứ auto màu danh thủy tinh này khả thái nó có thể lên được cũng khá là đẹp rồi rồi nón này đờ ép phòng thủ thiên tinh không chất bảy bảy là khải uh, tự à, làm chậm khải sẽ cho viên uh, à, một viên tử và hai ba bình phục viên một viên tử ba bình phục viên lấy dòng làm chậm nha nè làm chậm 40 nha nè <coughs> hay là Phương Phúc Duyên Phương Phúc Duyên coi còn, còn Khải còn Phúc Duyên không ta uhm, 2, 3, 4 Phương Phúc Duyên này Khải còn Phúc Duyên mà ngại gì Phương Phúc Duyên một thủy tinh cho nó chắc anh em đó không có tiếc nói chung là dòng này là làm chậm quan trọng mà nếu mà ra 30 quất luôn cái đạn mất luôn cái đài anh em là mấy dòng này mình cảm giác nó khá là quan trọng mình tin làm chậm chốc bậy Khải sẽ đỡ là Phun thuốc viên Một viên tử nha nè. em Làm trọng này không nên tiếc nè mà. Phun thuốc thuộc viên Một viên tử <clears throat> ừ. Đó ok chưa Đây này Hiện tinh 3 Nói chung là hiện tinh 3 nhiều khi cảm giác nó dở mua hơn hiện tinh 1 này Hiện tinh 1 hai mua không có nè em ơi Rồi Cả 40 đây Tiếp tục dòng nội lực rồi 140 anh em à, ok chưa tiếp tục đi uh, thì tính này còn nhiều anh em không có tiếc rồi dòng nội lực anh em hiện hai đâu nội lực hiện hai hiện tinh 4 6 thị tinh phẩm chất 8 là 25 hiện tinh 4 server không hiện tinh mà không không có hiện tinh 4 hiện hiện thiên hoàng ơi nếu mà có hiện tình 4 đập lên khổ lắm anh em ơi Không hiện tình 4 Người ta còn có vài, vài dương 3 à Lấy dần nội lực nha anh Độ hiện 2 Rồi hút 2 Cứ như cũ anh em hút 2 Hút 2 đập 3 kèm dương thị tinh để cho chắc Nội lực này Hiện tinh 1 Hiện 2 bỏ máu hay mana không được bỏ máu hay mana không được bỏ máu hay mana không được <clears throat> rồi lại phòng chất năm nữa á à, đồ như nhỏ ấy toàn năm vãi lên giờ em nói nay một sẽ có một dòng rớt sinh lực nội lực nếu mà nay đưa hết hai cái dòng sinh lực nội lực lên mát luôn á là mất cái dòng kia dở rụng lắm mà trời đất ơi ảo dữ ta thì anh anh anh đập vào hai thủy tinh vào trời ơi cái gì ảo vậy đập à, cái dòng này phẩm chất nam chơi luôn đúng không vô một viên thị tinh vô một viên thị tinh ba đại bốn tiểu ok vô một viên thị tinh ba đại bốn tiểu ok anh bốn dạ tinh một này phẩm chất năm này dòng <clears throat> nội lực nha nam à, ba đài bốn tiểu ok một thủy tinh bốn tiểu thủy tinh ờ, để về ô đầu tiên anh phải ừ, ô đến cùng đầu tiên ok đợi dài ờ, sao lồng ngược dưới ta sao lắc <laughs> lồng ngực lên kiểu dưới hả để để ba bên đài lên rồi ba bên tiểu ở dưới ok cho nó đẹp đẹp được hình tí nữa đưa con này nó phải để thủy tinh với đầu tiên thôi ok chưa đậu xanh nó ra anh em bay nữa chiều luôn anh em đậu không bước à. hả để đâu cũng ước à. à được trăm chín tám được được được được hợp lấy được hợp lấy hợp lấy Ở, ờ, mua thêm hai viên tử tin đi anh đồ không ai bán hôm trước cái đọc kiểu này lên lón 25 năm là khải đỏ ba viên lục ba viên lam hai viên đại lên nón 25 mà dòng một luôn nha đó còn hút thì lúc đó khải hút ờ, có bốn thị tinh rồi bốn viên đại là khải phòng trực tám rồi ờ, đâu đã phòng tám cũng ghẹ hai thị tinh hai viên dương là phòng trực tám rồi còn uh, lần này nếu mà tính kiểu full thị tinh thì đang thiếu thị tinh em hôm nay phải mua hai bên thì hai cục thị tinh nữa là ok nha nếu mà em thích kiểu full thị tinh thì khải sẽ mua hai cục uh, thị tinh nữa hôm nay chưa dám chắc lắm nè đập vô quan trọng phần tám ừ. Cái thứ hai, phải full thị tinh. Ok em ơi, ok em ơi, hiểu hiểu hiểu hiểu. Em mua thị tinh này em ơi, thiếu thị tinh này em ơi. Giờ để danh tử đập cuối cùng hay là sao anh em? Hay là thị tinh nào như thị tinh nào anh em ơi? Đúng hạt rồi. Giờ anh em góp ý rồi anh em. Giờ là hút là 6 thị tinh và đập là full thị tinh. Giờ anh em tùy chọn thì nên à, dùng bên trái trước hay là dùng bên phải trước anh em. Dùng bên trái trước hay dùng bên phải trước anh em ơi. <clears throat> nón khác đai anh ơi, không phải đỏ nón thì gì. À nón bốn viên thì tin là được 25 rồi nón để nhật trong các món đồ mà cái đài nó khó hơn đúng rồi anh em nâng là khải nói khải sợ không dám chơi kiểu đó nè giờ là hiện tại có 8 tử và ba lục ba lam đó nói chung là tầm này là vừa hút và vừa ép được nè anh em vừa hút vừa ép được nè anh em phôi đây hút bốn thị tinh một lục một lam hai quân viên ép full thị tinh đó ý kiến đầu tiên của phước nghiện này hút là bốn cục tử thị tinh một lam một lục Đồ đâu đủ đâu Lúc dạ, Khải thiếu thì tin rồi anh em Khải còn có 8 viên nữa mà 8 viên đồ ép lần cuối Và hút là hút thì hút Hút chỉ được 6 viên thôi Hút chỉ được 6, 6 viên thôi Ok nha Ok chốt nha Đọc phun tử Rút xấu thì tinh hai phút viên Đọc phun tử Ok chưa Ok nha anh em <clears throat> ok đọc phun tử ok ok rồi cảm ơn em góp ý nha em ơi và chúng ta sẽ bắt đầu chốt ok em ơi ok em ơi ok ok rút xéo tự tin hàm viên và đọc phun tử ok ok chốt vô keo à, cố gắng cái đa trên thấy thôi anh em nói chung là khải không cần gì nhiều anh em khải chỉ cần hai ít thôi là ok easy game làm gì làm hai chứ đầu 18 19 thiệt buồn lắm anh em ơi thiệt 18 19 là quá buồn luôn anh em rồi ok nè anh em ok nha anh em tám tự đọc ok chuẩn luôn anh em ơi rồi tiếp tục nghe thêm thằng em play một lần nữa ok chưa đó nếu mà thành công anh em cứ lấy công thức này anh em đọc thôi anh em thuộc tính ẩn hai họ hiện tinh ba ok thủy tinh vô ấy như thiếu tiền đậu xanh thiếu tiền thiếu tiền thiếu tiền thiếu tiền vô anh em ơi lấy này nón này làm một lần nữa cho chất kèo này hình tinh ba ẩn hai hả <clears throat> rồi hai phụng viên ba thị tinh phòng chất 8 phòng chất 9 anh em đồ tâm này cố gắng phòng chất 9 anh em ơi cái lần này không phòng chất 9 thì rất khó luôn nha anh em phòng chất 9 dùm đi ôi <clears throat> ok ok phạm nhật chín lại rồi phạm nhật chín đúng rồi mua vào là nhanh nhanh anh em độ ép một cái đai tốt hơn cái chiều bạn anh em anh em cứ ừ anh em nào thích uh, này nọ anh em vào anh em mua ép cho nó nhanh anh em rồi ok hiện tại đã phạm chất chính rồi anh em ơi đai lưng này không còn phải suy nghĩ rồi anh em à phạm hiện tình ba này phẩm chất chính này phun tử ok chưa không suy nghĩ anh em tầm này là không suy nghĩ rồi phun tử rồi phun tử anh em không suy nghĩ anh em từ bên từ từ bên ai anh em <coughs> trời phẩm chính đẹp quá luôn em ơi Hương <coughs> là trời đâu vui đó trời Vô Hương Hiên là Ben rồi bói Dưới đây What 25 Oh yeah Trời ơi đẹp quá đẹp ơi Cảm ơn em uh, à, Blazer ơi Ok Trời dạ, ơi vô vô Trời dạ, mắt dòng này cái quyết định lắm anh em ơi Đó Thấy chưa Yo Let's go baby Ok man cảm ơn em nhiều nha Cảm ơn em với Hải Hòn nhiều nha Cảm ơn tất cả anh em đã comment giúp đỡ Khải em ơi Nói chung là Khải thì Khải chưa chơi server đồ tím mà đỡ bên cầm Adder hồi lần nào nên là Khải còn có khá là nhiều cái Khải không biết nè. Đó. <clears throat> Vào việc. Vô tiền. Trời ơi bay gần gần 2 kia quên bay gần gần 2 triệu thôi anh em, gần 2 triệu hơn quá. <clears throat> Rồi ok, có công thức F đai nha anh em, có công thức F đai nha. Trời ơi, nhiều anh em giờ còn bảy bảo bảy bảy tử một đại là chết luôn anh em, Khải phun tử rồi. Hiền server hút tình bao Lâm phẩm chất vợ cao lắm Ok với vợ ơi Thành công thành công thành công À hi hi